rồi em em em mở cái video giật tay cho anh coi đi một đầu óc minh mẫn chỉ có thể tồn tại trên một cơ thể tráng kiện lực tay á nó phải khỏe mới làm cho người khác ra gato được nha em đúng rồi chất màu này anh thích nè mấy bạn nào muốn vật tay á muốn vật tay á tập được nha bạn nè nè di chỉ cho tập vật tay bạn nít đó đúng không vô muốn vật tay ăn bạn dễ ẹt à luyện này trước đi luyện nha luyện bật tay cái này bonus nha mấy em nè để trên vị trí này nè một hai ba một hai ba đó không để lên xong rồi tới cái tay này và bẻ tay nó ok bài kéo tay mình hòa lại nha bài này quan trọng nha đó ra ra đang chi tao đang kéo tay vô lớp gồng tay với mấy thằng con trai để để cua gái để chơi mà tao là sư tử đực nguyên một rừng sư tử cái này phải là của tao cái con chiến thắng thì con sẽ được động phòng à, xong rồi lấy tao kia luôn tao kéo hai tay luôn mày để chi tao hô mày tay phải thôi Giật cho tay trái con còn mấy dân ngoài đâu tập đâu à đúng không nó tập con tay tao thận kéo bây giờ tao hô tao thận mày dám kéo tao nghịch với tao không đó hãy chiến thắng hãy chiến thắng hãy chiến thắng hãy chứng tỏ rằng những cô nàng trong lớp đã chọn đúng người anh hùng à, không phải là kẻ thất bại đúng rồi anh tâm đắc nhất cái câu không được là kẻ thất bại là một dreamer chúng ta cần phải cống hiến cho cuộc đời nếu mà chúng ta không tự nuôi sống bản thân mình được thì thôi chứ đừng có đi xin tiền khắp xã hội rất là nhục mặt dreamer em phải truyền tải thông điệp đó tới fan cho mới được một Zimmer phải mạnh mẽ đôi tay Zimmer đâu chỉ để làm thơ mà chinh phục